Theo BBC, đây là diễn biến khoa học mới nhất trong công cuộc tìm kiếm nguyên nhân gây ra đại dịch nặng nhất trong suốt một thế kỷ qua. Quá trình này đầy khó khăn và mang tính chính trị rất cao, và có nhiều giả thuyết khác nhau đều chưa được chứng minh hay bác bỏ hoàn toàn. Hình ảnh bài trên BBC. Các phân tích mới nhất này là dựa trên bằng chứng được thu thập cách đây 3 năm từ chợ động vật hoang dã Hoa Nan ở Vũ Hán nơi là tâm điểm khi đại dịch bùng phát. Điểm then chốt là các phân tích DNA từ chồn chó, loài động vật có vú được bán sống ở Hoa Năng. Được tìm thấy ở cùng một địa điểm xuất hiện các mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được công bố vào ngày 20 tháng 3. BBC cho biết đầu năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Trung Quốc đã thu thập các mẫu xét nghiệm từ chợ Thông tin về gen có được từ các mẫu đó mãi đến gần đây mới được công bố. Điều đó cho phép một nhóm các nhà nghiên cứu giải mã chúng và dẫn đến kết luận rằng loài chồn chó có khả năng là một vật chủ trung gian, rồi từ loài chồn này virus lan sang người. Tuy nhiên, theo BBC, trong quá trình đi tìm nguồn gốc của đại dịch, chợ đó đã bị đóng cửa từ lâu và tất cả các con vật bị bán ở chợ đều đã bị giết, nên chúng ta vẫn không có bằng chứng về tính kết luận và một số nhà phân tích đã mô tả sự trì hoãn 3 năm trong việc đưa ra các dữ liệu hết sức quan trọng này là đáng hổ thẹn. BBC nhận xét kết quả tìm hiểu được công bố trong bối cảnh giả thuyết virus bị rò rỉ từ một cơ sở nghiên cứu khoa học của Trung Quốc đang được tin nhiều hơn trong giới chức ở Mỹ. Chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận giả thuyết này, nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI giờ đây tin rằng kịch bản này có khả năng cao nhất và Bộ Năng lượng Mỹ cũng tin như vậy. Tuy nhiên, FBI chưa công bố các kết quả điều tra của họ và điều này làm nản lòng một số nhà khoa học. BBC cho biết họ đã nói chuyện với vài nhà khoa học tham gia vào quá trình điều tra nguồn gốc COVID 3 năm qua. Các nhà khoa học này tin rằng kết quả phân tích mới có lẽ sẽ đưa chúng ta đến gần nhất để hiểu đại dịch đã bắt đầu ra sao sự chia rẽ giữa Trung Quốc và phương Tây đang cản trở các nỗ lực khoa học để tìm lời giải cho điều bí hiểm này. Hình ảnh chồn chó, loài động vật hoang dã đang bị nghi là động vật nguồn gốc của COVID-19. BBC dẫn lời tiến sĩ Florence Depaire, nghiên cứu sinh cao cấp tại Viện Sinh học và Khoa học Môi trường ở Paris, đã giải mã gen toàn bộ từ các mẫu xét nghiệm lấy ở chợ Vũ Hán. Với chương trình Science in Action của BBC World Service rằng bà đã bị ám ảnh với những dữ liệu này kể từ khi bà phát hiện ra chúng tồn tại. Chúng tôi thấy kết quả xuất hiện trên màn hình và đó là chồn chó. Chúng tôi tìm được loài vật và virus cùng nhau, tiến sĩ Dabe giải thích. Điều này chứng tỏ là các con vật đó đã nhiễm virus, nhưng có cách diễn giải hợp lý nhất mà chúng tôi đã thấy. Giáo sư Edith Holmes đến từ Đại học Sydney người đã tham gia vào nghiên cứu nói với BBC đây là bằng chứng tốt nhất chúng ta sẽ có được về nguồn gốc của virus. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy chính con vật chủ thể trung gian vì nó đã biến mất. Nhưng thật đáng kinh ngạc là dữ liệu gen đã tìm ra điều này. Nó cho chúng ta biết chắc chắn không chỉ có những loại vật nào ở chợ mà còn cả địa điểm chính xác của nó ở trong chợ. Giáo sư Marion Koopmans đến từ Đại học Erasmus ở Rotterdam là một thành viên trong nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới tới Vũ Hán vào năm 2020, bà giải thích rằng kết quả phân tích mới xác định được chồn chó đã được bán ở hàng nào trong chợ, nên bạn có thể kiểm tra những con chồn đó đến từ đâu. Tất nhiên, việc buôn bán động vật hoang dã là trái phép, nên câu hỏi là liệu bạn có bao giờ tìm được chồn chó đến từ đâu không? Theo BBC, việc Trung Quốc chậm trễ hàng năm trong công bố dữ liệu dẫn tới sự chán nản và tức giận đối với CDC Trung Quốc. Dữ liệu đã có từ 3 năm trước, thật là một scandal rằng phải mất nhiều thời gian thế này chúng mới được đưa ra ánh sáng. Giáo sư Holmes nói với BBC, chúng ta phải vượt qua chính trị và trở về với khoa học nguyên bản. Con người nhiễm virus từ động vật, điều đó luôn đúng trong suốt lịch sử tiến hóa của loài người. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là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 Ngày 15 tháng 3, website của chính phủ Canada cho biết chính quyền Ottawa đưa ra quyết định đồng ý xem xét đơn tố cáo chính phủ Việt Nam vi phạm tuyên bố 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc và chương 19 về lao động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Hình ảnh thông báo trên website của chính phủ Canada. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Ottawa nhận được một bản đệ trình dưới dạng thông tin công cộng theo chương 19 của Hiệp định CPTPP. AFA tiếng Việt ngày 23 tháng 3 cho biết bản đệ trình này là của Liên hội Người Việt Canada VCF với sự trợ giúp của các hiệp hội thành viên VCF tại Canada, cộng đồng người Việt tại Nam Úc và cộng đồng người Việt tị nạn chính trị tại Âu Châu có trụ sở ở Pháp theo AFA, bản đệ trình này cáo buộc rằng Bộ luật lao động của Việt Nam không tuân thủ các nghĩa vụ trong chương 19 chương về lao động của CPTPP liên quan đến quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể theo tuyên bố năm 1998 của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. Thông báo của chính phủ Canada cho biết NAO sẽ kiểm tra nội dung bản đệ trình và báo cáo về các vấn đề được nêu ra trong vòng 180 ngày kể từ ngày nội dung thông tin công cộng được chấp nhận và xem xét hoặc ngày gửi bất kỳ nội dung bổ sung nào. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do AFA đã gọi điện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để đề nghị bình luận về quyết định trên của chính phủ Canada, nhưng không ai nghe máy. Họ cũng gửi email cho cơ quan này nhưng chưa nhận được phản hồi. AFA dẫn thông cáo báo chí công bố ngày 21 tháng 3 của VCF cho rằng nhà nước Việt Nam không chấp nhận bất kỳ quyền tự do nào kể cả quyền tự do lập hội. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức công đoàn duy nhất được phép hoạt động hợp pháp, lại là công đoàn do nhà nước điều hành và kiểm soát. Điều này vi phạm trắng trợn quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể theo tuyên bố của ILO, hạn chế khả năng của người lao động trong việc thành lập các công đoàn độc lập và đàm phán với người sử dụng lao động theo điều khoản riêng của họ. Hình ảnh bài trên AFA. VCF cho rằng việc cải thiện quyền tự do lập hội của người lao động Việt Nam chắc chắn sẽ nâng cao mức sống của họ. Tuy nhiên, những người lao động có ý định thành lập tổ chức công đoàn độc lập có thể bị trả thù, bao gồm sa thải hoặc quấy rối, sách nhiễu. VCF cũng cho rằng khi một quốc gia trong CPTPP không tôn trọng quyền lao động có thể tác động tiêu cực đến sân chơi bình đẳng trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia thành viên của hiệp định. VOA cho biết thêm, CPTPP là hiệp định thương mại tự do giữa 11 quốc gia, trong đó Canada tham gia từ năm 2018 và Việt Nam tham gia một năm sau đó. Đây là hiệp định thay thế Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sau khi chính phủ Hoa Kỳ dưới thời ông Tổng thống Donald Trump rút khỏi hiệp định này. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam Cộng sản chưa bao giờ cho phép công đoàn độc lập hoạt động, một tổ chức có mục tiêu đấu tranh cho quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam là tổ chức lao động Việt bị chính quyền quy kết là tổ chức khủng bố. Một số thành viên của tổ chức này đã bị kết án tù như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt năm 2010. Anh Lê Trí Tuệ bị mất tích bí ẩn ở Campuchia vào năm 2007 vì thành lập công đoàn độc lập. Sau khi ký kết tham gia CPTPP,